Xin ờ, kính chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay là chúng ta đã vừa đi qua một kỳ thi rồi Và không biết là trong lòng ờ, cảm xúc buổi ờ, thi vừa rồi thì các bạn thấy thế nào Tôi thì có một cái câu chuyện như thế này này mà người ta không biết là kết quả sẽ ra sao nữa Chúng ta sẽ chờ trong vòng khoảng 1-2 tuần nữa nhá Còn bây giờ là tôi muốn biết rằng là không biết là các bạn vừa trải qua một kỳ thi như thế nào rồi đúng không thì uh, bản thân tôi thì tôi cũng trải qua như thế này vừa trải qua những cái thời kỳ ôn bài nào là nọ kia các thứ và đặc biệt nhất là trong cái ba buổi uh, buổi sáng ngày hôm nay là chúng ta thi môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì uh, buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi thi môn uh, tổ hợp khoa học xã hội là môn dễ nhất với tôi thì tôi thì tôi thích nhất là cái môn giáo dục công dân môn địa lý đó Thực là nếu như mà chúng ta nói đến những cái môn này ấy, thì cũng khá là đơn giản. Tôi thì không biết là các bạn thi à, khoa học tự nhiên sẽ như thế nào. Nhưng mà với tôi thì cái này môn à, khoa học xã hội thì tôi dễ. Phải nói là dễ thật đấy, chứ không phải là gì đâu. Là nếu như mà nói đến cái môn văn buổi sáng ngày hôm qua là các bạn thi về cái à, đề tài mà số phận con người là gì lòng tôn trọng đấy hay là nếu như mà phần cuối nói về bài đất nước ấy, đất nước ngày nay đất nước ờ, về thời chiến hay là cái gì đấy chúng ta có thể nhắc đến rất là nhiều thứ và có một điều rất là ừ, trọng là nếu như trong buổi toán thì cũng, ừ, tôi thì tôi cũng chỉ làm được một phần thôi không phải là nhiều đâu và môn tiếng Anh cũng vậy và không biết là cảm xúc của các bạn vừa trải qua một kỳ thi như thế nào vất vả như thế nào rồi đúng không hãy ờ, nhấn comment với chúng tôi